Rồi, xin chào toàn thể anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha Đó lại đến với lại Lộc Phát Tài thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn bầu cua Bầu cua nha em, đây Bầu cua, đó, bầu cua thì mình nhiều loại chơi lắm, không tan và có tan Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái loại là có tan nha anh em, làm thùng Đó, những anh em trong miền Nam á hay chơi thùng nè, thùng sơn nè, thùng xanh nè, đó, thùng vàng đó, những cái loại thùng anh em cầm lên cho mình mình làm vẫn được nha anh em đó thùng giấy đó, rất là nhiều loại thùng nữa rồi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em xem về cái thùng trắng này là như thế nào và bây giờ này để mình bỏ vô mình lắp cho anh em là mình bóc đại ba con nào cũng được nha đó mình bóc đại tay mình này đó cái này á, thì anh em hột nào cũng được đó, thoải mái nha anh em đó cứ hột nào cũng được cứ thoải mái mà chơi đấy cái này là bao thoải mái hộp tại thùng cam anh em thùng cam đó rồi bây giờ này lọc bỏ vô này lắc xanh chín cho anh em nè cây này đặt về cua hay gà gì đại đi đó đặt ba cây cho nó vui không có đúng không đen đúng không đó gọi là xanh chín rồi cái này lọc đặt về gà tiếp đi đó Ồ, vẫn còn nguyên nha anh em đây cây này nè đó cho nó mạnh dạng đầy đủ hồi nãy cây này sắp nhẹ quá nó hồn hồn không chạy rồi cái này lọc đặt về tôm đi rồi có tôm đó thì gọi là mình chơi xanh chín nó gọi là hên xui còn bây giờ nè anh em đi chơi á chỉ cần cho mình một cái máy một cái máy này thôi anh em một cái máy này thôi nha đó anh em nhìn đi rồi bây giờ nè bây giờ nè lọc lắc nè đó cho anh em xem thấy cá rồi không đó anh em thấy không đó rõ nét khuôn luôn đúng không dở cho anh em xem nè đó cá này gà rồi tiếp tục nha lắc cho mạnh cho thoải mái luôn nha anh em xem rồi bầu nai anh em thấy không rồi đây để để mình lắc lại cho anh em xem nè đó rồi cá cua cá cua rồi đó anh em dỡ nha ok chưa rồi tiếp theo nè đó rồi đó hiện tại đang là nai cá đó anh em nai cá bầu rồi dỡ cho anh em xem đó bây giờ lộc sẽ test cho anh em 5 cây nữa nha anh em đó 5 cây tại thời ờ, thời gian thì nó có hạn thôi rồi cái này anh em đánh cho mình tôm cua đó tứ tôm cua thấy cái nào đánh đó anh em chỉ cần nhìn nhanh thôi không cần phải nhìn hết đâu đó cứ nhìn nhanh cho mình tôm cua rồi tiếp tục rồi cá mình đánh thay mình thấy con nào mình đánh con đó nha anh em mình cứ thấy được con nào đánh nó đừng không cần phải nhìn ba con đâu thấy cá đánh cá rồi ok chưa đó chủ yếu là anh em nhìn nó nhanh cho mình rồi cây thứ tư nè rồi đó đây là bầu nè anh em đó bầu tôm cua rồi dở nha anh em đó thấy được cái nào thì đánh đó còn không anh em á mà có được cái tay nào tay trong á anh em mình đá xi nhanh qua đó cái cách đá thì tự anh em tự thảo luận với nhau nha bầu cua này anh em đánh tắt tay cho mình đó cái này thì không bao giờ xảy được hết á anh em có bao nhiêu chơi bấy nhiêu luộc quần mà chơi luôn được rồi <clears throat> đây để lọc cho anh em xem cái thùng đó chuẩn nét nha anh em dễ chơi đó cái này gọi là có tan nha anh em đó nhưng mà đánh chắc ăn trăm phần trăm đó, anh em nào cần cái này á thì cứ liên hệ với Lộc Lộc sẽ trực tiếp á, là tư vấn cho anh em á, là 24 trên 7 nha anh em đó ngoài ra thì ở ngoài nhà mình vẫn còn làm đồ cho anh em anh em nào đi chơi sòng sới tài xỉu sóc đĩa bầu cua bài lá nha anh em đó đây từ từ để cho anh em xem những cái mẫu thùng đó cho anh em xem những cái mẫu thùng bên mình nè đó anh em ở trong miền Nam hay chơi ờ, thùng ờ, cái thùng nhựa còn ở miền Trung á, thì người ta lại chơi bằng thau nhôm đó, thau nhôm nha anh em còn ngoài Bắc người ta hay chơi thùng giấy trong miền Nam mình vẫn có thùng giấy nha anh em đó, thùng giấy những cái đợt bây giờ đó. thùng kích cỡ bao nhiêu anh em cứ trực tiếp nói với mình mình sẽ làm cho anh em những cái mẫu vậy đó đây anh em coi rồi đó, anh em mình đi chơi á chỉ cần á, là có một vài tay em ở ngoài thôi nha đó, anh em mình chơi dễ hơn anh em mình không cần ăn cũng được <clears throat> anh em mình chỉ cần đá qua nhau thôi đó, đá xin nhanh cho nhau là ăn hết thôi lượng tiền thôi đó cái này thì nó rất là dễ anh em mình chơi lâu năm thì cũng biết rồi đúng không đây đó cho anh em xem cái mẫu thùng đó cho anh em xem đó. cho anh em thấy cái mẫu nó như thế nào đó đúng không đó Lộc đang quay sát cho anh em xem đó từng chút một đó là cái thùng đó, anh em cứ xem cho mình có gì cứ để bình luận cho mình đó thắc mắc gì cứ bình luận hoặc là nhắn tin điện thoại cho mình nha rồi cái mùa dịch này thì nó cũng sắp kết thúc rồi anh em mình cũng sắp được gặp nhau rồi đó anh em nào cứ cần những cái đồ như thế này nè thì cứ trực tiếp alo cho mình theo hai số điện thoại trên 0981 521 779 0966 521 779 nha anh em rồi chào toàn thể tất cả anh em nha